cô xây cái nhà lầu đó cơ mà ừ. là có cái nhà luôn đúng không dạ có cái nhà khu biệt thự mà bỏ lâu lắm rồi làm chỗ nào đó ở bên đối diện là ờ, tháp Businư đối diện tháp Businư đó là à. nhưng ở trên đây anh chạy lên đây lại đúng không anh chạy ra cái quốc lộ anh cua xuống dốc là nó có một cái ngõ tư một cái đường bê tông bê tông tay phải một cái đường bê tông tay phải là cua vô trong mã của bốc xì còn một tay trái là chạy thẳng qua tháp Businư là ờ. dạ, anh chạy ờ, hướng bây giờ anh chạy ra giáp phai đúng không anh cua lên tay trái anh chạy thẳng lên đó theo cái eo cua với anh chạy ra đụng đường quốc lộ luôn anh cua thì phải anh chạy thả dốc xuống lại vừa thả dốc thôi đấy đường xe đường bên tâm đi xuống xíu nữa là nhà, nhà mà vậy đó bên tâm đang đi xuống xíu nhiều mình nghĩ sao xe thì chạy vô tới chỗ luôn mà em chịu mày bắt người ta đi bộ mày rảnh quá hơn nhà dạ, có ma mà chắc ừ, nói chung là em cũng chưa gặp nhưng mà vô đó thấy hơi ớn dạ. nói chung ngủ, trên mã được mà ngủ ở đó là ngủ ban ngày có ai thấy gì không dạ em cũng nói chung đó là mã cổ đúng không mã cổ nhà cổ luôn sát bên luôn dạ. Dạ. mã boxy xì dạ. mà bóc bóc xì bóc xì tên kỳ bét xì á bét xì có đúng bét xì hả dạ, giống cầu bét xì đúng không cái cầu cầu bét xì thì em không biết nhưng mà cái chung đó là kêu bằng mã bét xì đúng mã bét bét xì bét xì mà cái nhà nằm giữa ờ, nghĩa trang luôn ghê thì dạ cái nhà cái nhà ở trước đều chôn con cô với lợ mấy người đó ở ngoài sau nhà lại hết còn cái bà lục thì đậu có nằm chỗ đâu à? nhà lục thì đậu ngay chỗ cái đường nhà hẻm nhà em chạy lên luôn chết bên luôn chết bên luôn ngay chỗ em luôn cái địa chỉ cho anh chỗ nào anh nhà em không có địa chỉ nhà em mới trong mã gì này xung quanh em toàn mã không à Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của em Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người Thật là nhiều điều tốt đẹp và niềm vui trong cuộc sống Thì à, trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang Biệt thự hoang, khách sạn bỏ hoang Thì tình cờ em bắt gặp được một cái căn nhà hoang 99 năm, gần 100 năm Ở chính giữa cái à, nghĩa trang luôn thì à, hôm nay em xin mời cả nhà đồng hành với em vào để review khám phá cái căn nhà này xem có những điều gì kỳ lạ mà gia chủ lại xây ở giữa nghĩa trang không nha các anh em ở đây nói khá là linh thiêng thì ờ, mà đến mức là tụi em nó rất kêu cái dặn đi dặn lại là nó kêu là vào lòng phải nhớ thắp nhang ờ, kêu đã từng tới nhưng mà có nhiều cái rất là lạ nên là, là là và hai anh em mình đã tìm đến cái ngôi nhà ma dưỡng nghĩa trang nha mọi người nhà bỏ hoang chứ và một số người ở gần đây á, người ta đồn rằng á, là ở đây có những cái tiếng động rất là kỳ lạ luôn và hồi nãy có rủ một ừ, em vào chung á thì em đó ờ, rất là sợ luôn và bảo rằng à, vô trong đây nhớ cẩn thận đốt nhang nghe em đó nói rất là ớn luôn ớn lạnh vì à, có những cái tiếng động âm thanh và những cái à, chú biết gì ngôi nhà này không chú à, thì biết là cái sự cái sự tích bạc đây sao chú ở đây biết cái sự tích của bảo chứ đi ra đi chú có biết cửa được ở đi bây giờ là vô cái bản đó ở sự tích ở chỗ đó à, là bây giờ à, là dạ, anh dạ. anh anh và anh coi là là ấy vô rồi à, dạ. chú lỡ gần đây luôn là là đây à, đây, à, gần đây khoan khoan từ từ chú yếu vào đi để à, cháu ờ, quay ở nhà sao ấy à, nhà này của bà bác xây hả bà này là nghe nói là giàu nhất đó, đó, giàu nhất thứ hồi đó giàu lắm dạ giàu nhất luôn ừ. bây giờ là nó chết không bà chết thì bây giờ cũng mấy con cháu rồi con này đó hết không ít khi ra mà không hiểu sao mà xây một căn nhà giữa nghĩa trang luôn hả chú hả luôn hay là bộ chú hả nhà dạ. đâu cái này nhà không cái mộ ông bà ở sau à, là mộ bà ở sau còn này nhà nhưng mà cháu nghĩ là cái này không phải là đây ở đâu nè hầu đó ở hầu đó ở vợ chồng ở ở đây luôn à. Ủa, ở gì kỳ đó ở cái nơi vắng vẻ như thế này đúng không à, cũng có thờ hình thờ bà thì thờ bà rồi à, xây một cái nhà giữa nghĩa trang 1993 là gần 100 năm cả nhà nhưng mà lại ở đây, ở đây, ở 99 năm không Ừ. Ờ, tại vì xung quanh đây là à. dạ đúng rồi 99 năm gần 100 à, năm luôn á qua sang năm là đúng 100 năm còn bạc ống thì à, một tám một bảy một bảy hai ở ở ở ống ở sao ờ. Ờ. cái căn nhà này hồi đó giờ có nghe nói ma mị gì không chú không không thì tôi tôi ở đây thì yeah. Dạ không có nghe những cái tiếng động mà không có nghe những cái lời đồn gì luôn hả không dạ chú ở, ở trong đây luôn hay sao hôm nay mình không biết hầu đó dạ. người thấy không là là tôi là cái hầu tôi tới vừa là một mình tôi lạnh người à dạ đúng rồi tới mình à, là, là mà rồi. không có thấy dạ tới tới mà mình, mình một mình là lạnh lạnh người à đúng rồi tới mình mà ở nơi này nghỉ ừ, trang cái hai à. người với một mình thì rất còn sợ luôn sợ con xin phép con đi vô trong đó xíu à, lên lên lầu ra sao chỉ là cái cái chỉ tích của bà dạ rồi rồi nhà đó ở đó xây bằng đá không à cả nhà mưa không tường ở đó mà xây à, đá đá chỉ không á đá hai mươi không á à gạch ấy, gạch gạch kỹ không nè gạch núi đá núi gạch này gạch thỉ nè mà chắc gạch này già luôn á gạch ừ. điên thui nè thôi một cái căn nhà giữa bãi tha ma wow lạnh người ở cả nhà vô trong đây đúng là lạnh người thiệt và trong đây một cái phòng này mình làm hết cái phòng này phòng gì nhỏ xíu rồi chú ở này phòng ở hả nếu mà đi vô đây một mình là nhiều khi không dám vô luôn á lạnh lẽo hoang vô đây mọi người những người người ta vô đây người ta đốt nhang nè cả nhà mới thất thì vậy ta đốt nhang để cầu một cái sự tâm linh đó cả nhà đó. vô trong đây rất là lạnh lẽo luôn cả nhà giữa trưa nắng mà vô đây rất là lạnh lẽo luôn thì trong đây là gạch à, gạch bông này căn nhà này à, hồi xưa thuộc dạng khủng luôn á cả nhà nếu hồi xưa căn nhà thuộc dạng à, rất là khủng luôn rất là bự luôn gạch đá mà đi bên đây cũng à, hết sức là vất vả luôn so với hồi xưa chín mươi chín năm trước có một cái nhà như thế này ở đây là phải nói là rất là giàu luôn ờ xây như kiên cố rồi ơi nhưng mà anh cũng không hiểu tại sao lại xây ở nơi vắng vẻ như thế này thôi đó là một cái điều bí ẩn kỳ lạ căn nhà này thật là bí ẩn kỳ lạ xây ở một cái vị trí ở giữa bãi ờ, Tha Ma Tha Ma là nghĩ là sau này nói ngày xưa nó đồi núi chắc không có mồ mã nhiều như bây giờ đâu tại vì 100 năm trước thì ờ, người ta sống ở đây ít và mồ mã không có nhiều ờ, đa phần những ngôi mộ đây anh quan sát sơ qua là mới ở ờ, đây 100 năm trước thì nó hôn ừ. vu cỡ nào nói 100 năm trước thì ở đây rất là hôn vu luôn cả nhà đem những cái vật liệu này lên đây xây dựng rất là ấy luôn và đây là cái lầu này cả nhà hồi xưa mà chỗ này có lầu luôn wow. cẩn thận nha cả nhà nó bị ấy hết nè bị ờ, bê tông nó một nét đó, nhưng mà vẫn còn sắt nha tính ra sắt là xưa chắc chứ không ừ. xưa ta đúng chắc chắn rồi. dạ rồi giờ em xin miễn phép ờ, đi lên nha cả nhà em đi trên văn tầng lâu rồi. em lên trước em ờ, thử nghiệm trước à số kế nhẹ hơn thử nghiệm trước lên nè dạ à. hình như có hai bên mà bên kia vẫn lên được đúng không còn bạn dạ còn nhà Wow Gẹp dạ, bông hồi xưa nè cả nhà Và cái này chắc Không ờ, hiểu cái này để làm gì luôn á Chắc là để lót ờ, cái tấm dáng á cả nhà Đúng, à, cái đó là để lót dáng lên Dạ Wow Bàn thờ, ảnh thờ còn nghiêng luôn Ảnh thờ Phật ờ, thích Phật này Phật A Di Đà cầm cầm máy lên thắp hương cầm máy thắp hương không mở mình và những cái nhân nhà nhìn phải thật chặt không là tâm hồn. em mua thẻ nhưng mà 9 giờ mấy giờ hai năm sáu bao nhiêu hai năm sáu hai trăm năm sáu mà sao được hai năm sáu vô trong nhà này là còn nguyên ảnh thờ của Phật luôn nha mọi người và người ta vẫn thường xuyên nhai khói ở đây Nam Mô Di Đà Phật mấy ông nó nói tiếng ở dưới là ai dân được có nghe tiếng không biết ờ, ngờ là đúng không vì cái âm thanh đó nó không tròn vị mà nó không được rõ ràng mấy ông dưới nói chịu quá hai cái người dạ. đứng ngoài à, nhưng mà cái, cái âm thanh đó mình nghe nó không rõ cảm giác nó sợ ừ. đây là phía trước cái cảnh là mọi người khung cảnh đối diện với lại à, tháp phía kia là tháp trà Bosanu lò ông Hòn nhìn rất là đẹp luôn và rất là mát luôn có thể nơi đây ngày xưa là một cái vị trí cao đẹp đẽ cho nên là người xưa người ta chọn phong thủy rất là kỹ luôn chứ không phải như bây giờ nha mọi người chẳng qua là nhiều khi cái thời gian nó trôi qua rồi à, chỗ này người ta tận dụng người ta xây nghỉ trang á chứ toàn bộ đây là nghỉ trang này cất sau này chứ không có phải là mộ cổ như hồi xưa dưới đây là một cái hồ nước rất là bự luôn này cả nhà và còn nước rất là nhiều luôn nha đó cái hồ nước này chắc cũng phải à, mấy ngàn lít năm sáu ngàn lít gì trên trên chứ không có dưới đâu và nhìn nước ở dưới đó nhìn dưới đó nước rất là trong luôn đầy oh. còn nguyên ảnh thờ luôn còn nguyên bàn thờ luôn cả nhà một cái bàn này là đặc biệt là vì bài khó nha ở đây thì ờ, mình thấy có cái cái lịch sử đó thì mình sẽ đọc cho cả nhà xem coi thì trên bài có ghi là Trung Kỳ Hiệu Long Xuyên à, chồng chồng họ Trần vợ là Nguyễn Đụng Nguyễn Đụng nhau không em khi buổi uh, khi buổi hàng gì hàng vi đến đây uh, mở mở trời làm ăn gì đó cần kiệm được một số vốn được 200 ngàn hả được một số vốn được 200 ngàn đúng không chữ hơi xấu nhá chữ này chữ này khắc đá luôn á đây cả nhà khắc đá luôn để uh, xa quá em không thấy luôn anh à. xin phép ông bà ở đây cho con đọc sơ qua những cái lý lịch nha uh, ờ, 200 ngàn đồng ngày đó sau con giữ được đến giờ giữ phần bộ vợ chồng tôi chắc không được thì môn vợ chồng tôi thôi còn nguyên bàn thờ ảnh thờ luôn cả nhà số một các loại có rõ ai gì đà phật vậy là thuê đời ba xe mà phải giữ ra tiền thuộc người nào vào cùng phải giữ một cái này giống như là một cái bài chi chúc đó nè cái này sẽ mình đọc là cái bài chi chúc nha bây giờ cái chuyện chúng tôi không biết tại ở cả nhà đây là là, là cái ờ, đồ để đốt rác hồi xưa người ta thiết kế luôn rồi còn đây là những cái sắt sắt hồi xưa rất là dày và ôi xây kiểu này rất là chắc luôn cả nhà ở trên là đúc luôn cả nhà đúc mái luôn tại đây là cái lan can đi ra nè ôi rất là đẹp luôn giờ gia đình người ta hình như đã sang Mỹ ở hết rồi cả nhà ơi những điều là mà tại sao mà ví dụ như là cái tổ này để lại đúng không khoảng từ gần 100 năm thì sau này hai chồng ở bèo nhất không phải là chỗ 10 năm đi thì họ đi họ có chuyện gì đó khoảng 20 năm đi tổn này rất là chắc ờ, nhưng mà tổ này thì còn mới sao ta không lấy ta vẫn để tới bây giờ đúng không dạ điều đó là một cái kỳ lạ Và ờ. đặc biệt nhà chồng thế này thì ta phần những này là bộ quý mà chứ không phải là, là cái này là... trăm năm rồi đó cả nhà có thể là sơn son các bạn do rồi nhà xưa là đúc máy luôn cả nhà hồi xưa mà đã đúc máy rồi không xài ngói không xài ton mà đúc máy luôn rất là dữ luôn oh, thật là khủng khiếp hồi xưa mà xây được một căn nhà như thế này gọi là tòa lão đài luôn á cả nhà còn thiếu một năm nữa là đúng 100 năm á cả nhà xây năm 1923 Rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến giờ phút này. Em xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các video clip sau nha. Bye bye.